nhau người ta cho mình quá nhiều mình thì cho cái mẹ gì đâu thế nợ đồng nhiều như là người mà đang đi vay lãi bí quyết thành công gói vào trong hai từ vay vay chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị Và hiện tại bây giờ chị đã đang có mặt ở đây Để có thể bắt đầu cùng với các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay Và buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ là buổi trưa cuối cùng mà chúng mình nhận được tài liệu Trong một tuần vừa rồi chúng mình cùng với nhau tham gia vào chiến dịch bữa trưa vui vẻ Để nhận rất là nhiều tài liệu từ học văn chị Hiên đúng không nào các bạn ơi, thế nên là Bây giờ chị rất hy vọng các bạn có thể thực hiện một lần nữa cái thao tác quen thuộc trong những ngày vừa qua chia sẻ phần phát trực tiếp này ở công khai này Rồi cáp lại màn hình để cho chị biết là các em đã đang tham gia vào phần phát trực tiếp này Sau đó chúng mình sẽ cùng với nhau gửi cái hình ảnh đó về và nhận tài liệu từ team học văn chị Hiên các bạn nhé Được không nào? Xin chào các em, xin chào các bạn Nào nhanh chóng nào, được không ạ? À? Ngày hôm nay chúng mình ăn món gì đây? <laughs> hôm qua ăn chè khoán rồi, hôm nay không biết ăn món gì nhở? <laughs> Cho tôi sống những tháng những ngày rất xanh Chạm lên trái, tìm thấy cơn mơ còn cháy Ok, xin chào các bạn Đã hơn 300 bạn đang vào tham dự phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi Chúng mình sẽ cùng đợi thêm một chút nhá Một phút nữa Rồi sẽ bắt đầu cái buổi tặng tài liệu tiếp theo ngày hôm nay Hôm nay là buổi cuối nhận tài liệu từ team học văn chị Hiên rồi đấy Được không? Có lời gì muốn nói Có lời cảm ơn nào muốn nói thì gửi đến chị và gửi đến gì ạ à? các anh chị trong team học văn chị Hiên đi. Những buổi trưa vừa qua là các anh chị ấy đã làm việc rất là vất vả và mệt mỏi để có thể tặng hết tài liệu cho các bạn đấy. <laughs> Rồi đồng ý. Ok, các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau quay trở lại ngày hôm nay cùng với chị, được không ạ? Như đã nói, chúng mình tiếp tục sẽ nhận được thêm một cái phần tài liệu nữa từ team học văn chị Hiên. Và phần tài liệu ngày hôm nay chúng mình nhận được sẽ là về tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? <laughs> được không ạ? Ai đã đặt tên cho dòng sông Các bạn đều biết rằng đây là một trong số những cái tác phẩm cực kỳ nổi tiếng của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường Ok chưa nào? Đồng ý không ạ? Đây là một trong số những cái tác phẩm cực kỳ nổi tiếng của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường Đồng ý chưa ạ? Nào, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau lượt qua luôn nhé. Khái quát lại luôn về kiến thức ngày hôm nay nhá. Và các em đã biết thông tin gì chưa? Ngày hôm nay là một ngày tri ân cực kỳ đặc biệt của học văn chị Hiên đấy. Và trong ngày tri ân cực kỳ đặc biệt này thì nếu như các em đang muốn đăng ký tham gia khóa học 10 ngày, các bạn hoàn toàn có thể ghép nhóm với nhau, 5 người một nhóm để các bạn tham gia và mỗi bạn sẽ được ưu đãi về học phí đấy. Thế nên nếu như mà đang muốn tìm hiểu thêm về khóa học 10 ngày thì chắc chắn đừng bỏ lỡ ngày hôm nay nha. Đồng ý không ạ? À? Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đương nhiên, trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 1 nhỏ. Đó là phần thông tin tác giả trước nhé. Được không nào? Đương nhiên sẽ là phần 1 nhỏ, phần thông tin tác giả trước. À, các bạn ơi, các em còn nhớ gì về tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường không nhở? Có lẽ là chúng mình không quan tâm nhiều lắm tới tác giả này chăng Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là cái tác phẩm này thì đã ra đề thi Đã được ra trong đề thi minh họa rồi Nhưng bản thân chị thì nghĩ rằng là chúng mình không có một cái gì để có thể chủ quan được về cái đấy cả Thế nên là các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị một điều là Chúng mình vẫn phải ôn tác phẩm này Không bao giờ được học tủ nhá Không bao giờ được dựa vào cái khả năng phán đoán của các bạn Mà các bạn nghĩ rằng là À có thể nó không ra vào tác phẩm này đâu Không ra vào tác phẩm này này đâu Chỉ ra vào tác phẩm này thôi Đấy, Đừng có nghĩ như vậy, đừng có bao giờ nghĩ như thế nhá Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần tác giả này Đồng ý chưa nào? Chúng ta thấy rằng là Hoàng Phủ Ngọc Tường thì sinh ra ở thành phố Huế Nhưng mà quê gốc của ông ấy thì là ở Quảng Trị cơ Nhưng mà có thể thấy rằng là cuộc đời của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì gắn liền với Huế phải không ạ? Có lẽ vì thế, thế nên không gian nghệ thuật mà người nghệ sĩ này thường đi về đó chính là Huế đúng không ạ? Đó chính là Huế. Đúng chưa? Chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái giọng nói riêng, một cái chất giọng riêng của mỗi nhà văn thì chúng ta cũng thường nói với nhau rằng mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về đúng không ạ? Nếu như với gì? Nếu như đối với Nguyễn Trung Thành, đó là mảnh đất Tây Nguyên, nơi có những cá nhân anh hùng, những tập thể anh hùng. Nếu như đối với Hoàng Cầm là mảnh đất Kinh Bắc, đúng không ạ? À, đắm đuối trong mảnh đất Kinh Bắc đầy thơ và mộng, với hình ảnh dòng sông đuống nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ. À, thì chúng ta thấy rằng Kim Lân cũng là một nhà văn lại nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Tức là gì ạ? Gắn bó cái cuộc đời mình với những cái ngôi làng bình yên Đúng không? Những cái gì ạ? À những cái thôn xóm bình yên của vùng đồng bằng Bắc Bộ Thì chúng ta thấy rằng Hoàng Phủ Ngọc Tường lại có một cái không gian nghệ thuật cho riêng mình Đó là Huế Được không? Nhá, đó là Huế Hết sức lưu ý giúp cho chị Ok chưa ạ? Chúng ta thấy rằng là cái thể loại sở trường của Hoàng Phủ Ngọc Tường ấy Thể loại sở trường thể loại, sở trường. Đó là gì nhở? Đó là bút ký. Được không ạ? À? Thể loại sở trường của Hoàng Phủ Ngọc Tường chính là bút ký. Được không nào? Và chúng ta thấy rằng là Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng là một trong những cái nhà văn mà có vốn hiểu biết cực kỳ là sâu rộng về các lĩnh vực văn hóa, được không ạ? À? Có thể thấy nét đặc sắc hay nói cách khác, phong cách nghệ thuật cái nét đặc sắc trong những sáng tác của Hoàng Phủ Ngọc Tường Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình Được không nào? Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình Được không ạ? À? Giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều Giữa nghị luận sắc bén Giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều được không ạ à? giữa nghị luận sắc bén với suy tư đa chiều và gì ạ được tổng hợp từ cái vốn kiến thức phong phú về triết học về văn hóa về lịch sử về địa lý Ok chưa nào? Và tất cả những cái này thì được thể hiện qua một cái lối hành văn hướng nội xúc tích, mê đắm và tài hoa. Nhớ giúp chị nhá. Hướng nội. Hướng nội xúc tích xúc tích mê đắm và tài hoa được không ạ? À? Hướng nội, xúc tích, mê đắm và tài hoa. Nhà văn Nguyễn Tuân đã từng nhận xét như thế này. Đó chính là ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường có rất nhiều ánh lửa các bạn cũng đã biết được rồi đấy, ok chưa ạ? Thì đây là những cái thông tin chính về Hoàng Phủ Ngọc Tường mà ngày hôm nay chị đề cập lại cho các bạn. Đương nhiên một lát nữa chị sẽ gửi tặng cho các bạn một cái bộ tài liệu về ai đã đặt tên cho dòng sông như đã hứa nhá Như đã hứa Và ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng chúng mình được nhận tài liệu từ team học văn chị Hiên rồi đấy Hy vọng là những ngày qua các bạn đã có những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời cùng với team học văn chị Hiên Và đừng quên là gì ạ? À? Hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này để có thể nhận tài liệu nhá Ok chưa nào? Một nhỏ tác giả Hai nhỏ tác phẩm Hay nói cách khác là văn bản Chúng mình sẽ có về hoàn cảnh sáng tác được không? Chúng mình sẽ có về hoàn cảnh sáng tác Đương nhiên rồi Người ta cũng có hoàn toàn có thể cho vào một cái đoạn khác Chứ không phải là một đoạn trong đề minh họa Thế nên là các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị nhá Được không ạ? À? Các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị nhá Các bạn có biết là tác phẩm này ra đời năm bao nhiêu không? Nào, các bạn có biết tác phẩm này ra đời năm bao nhiêu không? Cho chị một cái một cái con số xem nào Số gì ra con số gì ra là các bạn có nhớ không? Mọi lần ấy là toàn là chị Hiên đưa luôn cho các bạn thôi. Đấy, mọi lần toàn là chị đưa thông tin cho các bạn thôi. Ngày hôm nay chị muốn hỏi ngược lại các bạn. Đấy là các bạn ơi, ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường ra đời trong thời điểm nào các bạn có biết không? Các em có biết không ạ? <laughs> Nhớ không? Nào cho chị một con số xem nào Cho chị một cái số 5 ở đây xem nào Nào các bạn À ok đồng ý đồng ý ra đời năm bao nhiêu nhở? Ra đời năm bao nhiêu nhở? À, không biết á. Trời ơi. Học hành kiểu gì này mà bây giờ lại bảo với chị là không biết như này. Rồi, chúng ta có thời điểm ra đời. Đó chính là gì nhở? Năm 1981 chính xác. Chính xác đấy. Ok chưa nào? Năm 1981 và chị đề nghị là cái năm sáng tác này là một trong số những cái thông tin quan trọng nhất mà chúng mình cần phải lưu ý Thế nên làm ơn hãy ghi nhớ giúp cho chị nhá Đúng rồi, chính xác Vào tháng 1 năm 1981 và cụ thể là ngày mùng 4 tháng 1 năm 1981 là hoàn thành đấy Ok chưa ạ? Hết sức lưu ý giúp cho chị cái này nhá Rồi, chúng ta thấy rằng là nếu như nói về nội dung của văn bản này Thì cái quan trọng nhất các bạn cần phải quan tâm giúp cho chị đó chính là vẻ đẹp của dòng sông Hương. Vẻ đẹp của hình tượng sông Hương. Được không nào? Ok chưa ạ? Vẻ đẹp của hình tượng sông Hương. Chị cũng đã từng nói với các bạn về cái cấu trúc của một cái bài viết khi mà chúng mình làm về hình tượng rồi. Phải không ạ? À? Thế thì ở trong này chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà tìm hiểu về vẻ đẹp hình tượng của dòng sông Hương ấy thì chúng ta sẽ tập trung khai phá trên các cái khía cạnh bao gồm khía cạnh số 1 đó là vẻ đẹp của dòng sông Hương qua góc nhìn địa lý hay nói cách khác là tôi đi tìm hiểu về thủy trình của dòng sông này. Được không ạ? À? Tôi đi tìm hiểu về thủy trình của dòng sông này Khi tìm hiểu về thủy trình của dòng sông này Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ chia ra thành Nơi thượng nguồn này Được không ạ? Nơi ngoại vi này Được không? Khi vào đến thành phố Huế này Được không ạ? Và rời khỏi thành phố Huế Mỗi cái phần này đều gắn với một cái gì ạ? Một những cái từ khóa khác nhau. Ví dụ nhá, nơi thượng nguồn thì chúng ta sẽ có những cái từ khóa bao gồm thứ nhất là bản trường ca của rừng già. Được không? Ý số 2 là cô gái di gan phóng khoáng và man dại mang trong mình một cái tâm hồn tự do và trong sáng. Đúng không ạ? À? Ngoại vi thì lại là gì nhỉ Hình ảnh người con gái nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại. Khi vào thành phố Huế thì lại là điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế. À, mỗi cái phần này chúng ta đều có những cái ý riêng các bạn hết sức lưu ý giúp chị nhá Các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị Đây là cái góc nhìn mà chúng ta thấy rằng Nó dài nhất được không ạ? À? Đây là cái phần mà chúng ta thấy rằng cái phần kiến thức là dài nhất. Tiếp tục chúng ta có ở đây. Góc nhìn địa lý là như vậy. Chúng ta có góc nhìn số 2 là góc nhìn trên phương diện âm nhạc. Được không ạ? À? Thì chúng ta thấy rằng là Sông Hương được ví như là người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya ấy. Và sóng nước sông Hương chính là nơi gì nhở? À ra đời chính là nơi khởi điểm xuất phát cho nền âm nhạc cổ điển Huế đấy nhá Lưu ý giúp cho chị được không nào Đấy là về âm nhạc Tiếp theo chúng ta có góc nhìn về lịch sử nhá Thì sông Hương chính là dòng sông của gì nhở À dòng sông của sử thi viết giữa màu lá cỏ xanh biếc từ khi mà gì à từ khi mà có đất nước cho đến khi đất nước phát triển qua từng thời kỳ thì dòng sông này đều gắn liền với những cái chặng đường đó giống như là một chứng nhân lịch sử ok chưa nào rồi và tiếp tục sông hương qua góc nhìn gì nữa qua góc nhìn thi ca đây là một dòng sông chưa bao giờ tự lặp lại chính mình nhá. Lưu ý giúp cho chị, dòng sông chưa bao giờ tự lặp lại chính mình và cuối cùng đó là dòng sông qua góc nhìn về cuộc đời. Với những cái biến thiên của thời gian, sông Hương cũng giống như con người Huế khi mà bước vào cái công cuộc trường trinh gian khổ thì cũng sẵn sàng dũng cảm cùng với những con người Huế chiến đấu. Thế nhưng trở về cuộc sống đời thường, sông Hương lại mang một cái vẻ đẹp dịu hiền, trí nghĩa, trí tình, thủy chung hệt như là con người Huế. Được không ạ? À? Thì ở đây, nói chung, khi tìm hiểu vẻ đẹp của dòng sông Hương, một trong những cái lợi thế khi mà chúng ta học cái bài ký này, đó là chúng ta sẽ chỉ học trên một cái phương diện nội dung thống nhất thôi. Không dài gấp đôi giống như sông Đà là chúng ta phải vừa học về hình tượng của dòng sông Đà, vừa phải học về vẻ đẹp hình tượng ông lái đỏ sông Đà. Ở đây chúng ta chỉ học thống nhất trong vẻ đẹp của dòng sông Hương thôi. Và khi mà chúng mình đã hệ thống được như thế này rồi ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy cái việc học về vẻ đẹp của hình tượng sông Hương đơn giản hơn rất là nhiều nhá Hết sức lưu ý giúp cho chị Được không ạ? À? Thì đây sẽ là những cái phần nội dung chính mà chúng mình có Ok không? Nhá các bạn ơi, ngày hôm nay chị tặng bộ tài liệu số 04 cho các bạn Là bộ tài liệu về ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường được chưa nào? Và chị cũng muốn nói qua với các bạn về một trong số những cái từ khóa đang rất là hot mà có thể chị nghĩ là các bạn sẽ quan tâm. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn sẽ dành cho chị nhá. Được không ạ? À? Nếu như các em có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn sẽ dành cho chị nhá. Được không nào? Ok không? Cái thứ nhất đó là vào đầu tháng 6 này chị sẽ có khóa học 10 ngày chạy văn. Được không ạ? À? Chị sẽ có khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên Và đây là khóa học cuối cùng nhá Đây là khóa học cuối cùng của chị với 2K3 trong năm nay À, sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra cho chị Tại sao ngày hôm nay chị lại muốn là là nói về cái khóa học này cùng với các bạn Bởi vì các em cũng biết rồi đấy, bây giờ là cuối tháng cuối tháng 5 rồi Chuẩn bị đầu tháng 6 rồi Và chị biết là các bạn sẽ muốn rằng là trong cái chặng đường mà mình đi có thêm một cái người đồng hành. Vậy thì cái khóa học này nó đã đóng cái vai trò như thế nào? Ở trong khóa học 10 ngày này nhá, chị sẽ cùng với các bạn ôn lại tất cả các vùng kiến thức. Được không ạ? Hãy nhớ là ôn lại tất cả vùng kiến thức nhé, chứ không phải chỉ một vùng nào cả, mà là tất cả các vùng, bao gồm thứ nhất, đọc hiểu. Được không ạ? À? Thứ hai, nghị luận xã hội. Và thứ ba là nghị luận văn học. Ok chưa ạ? Thế thì nhiều bạn sẽ hỏi chị rằng là Chị ơi, cái vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ chỉ học trong vòng 10 buổi thôi thì làm sao mà học được tất cả những cái này? À, thật ra thì đây là cái khóa học mà chị đã dạy Năm nay là năm thứ ba rồi chứ không phải là năm đầu tiên nữa Nên là các bạn sẽ hết sức chú ý giúp cho chị một điều rằng là Trong 10 buổi này ấy, thì chúng mình không phải là học từ 1 đến 2 tiếng Mà năm vừa rồi là chị toàn dạy từ 3 cho đến 5 tiếng một buổi học Hiểu ý chị không ạ? Yên tâm, không mệt đâu ạ Mà các bạn sẽ cảm thấy rất sướng chứ không mệt đâu ạ Bởi vì năm vừa rồi là có khoảng hơn 1.000 bạn học sinh học cùng với chị Các bạn 2K2 học cùng Và thời gian đấy các bạn ấy cảm thấy các bạn đấy tâm sự rằng là chưa bao giờ mà các bạn đấy cảm thấy học văn sướng như thế và quả thực là cái khoảng thời gian tháng 6 ấy, tầm giữa và cuối tháng 6 là cái khoảng thời gian ôn tập cực kỳ hiệu quả cho chúng mình nhá. Chị đã lựa chọn cái khoảng thời gian ôn tập cực kỳ hiệu quả và đương nhiên không phải ôn tập là chúng mình ôn tập sơ sài. Ôn tập ở đây là ôn tập từng chút từng chút từng chút một nhá. Yên tâm là như vậy nhá. Yên tâm là như thế. Cái quan trọng đầu tiên là được tút lại tất cả các cái vùng kiến thức này Thêm vào đấy nhá Các bạn vẫn sẽ có bài tập về nhà Và những bài tập về nhà này là, là, những cái bài tập về nhà sát nhất với cả đề thi rồi Được không ạ? À? Và các em sẽ nhận được cái nhận xét trong khoảng thời gian ngắn nhất để các bạn biết là các em chưa ổn ở đâu, đã ổn phần nào. Ok chưa? Thêm vào đấy sau mỗi buổi học, chúng ta sẽ có một cái bộ tài liệu theo các buổi học cực chất luôn. Được không ạ? À? Các em cứ in ra, sau khi học xong in tài liệu ra nhá Dựa thêm vào phần mình ghi chép Và thêm cái phần gì nữa À thêm vào cái phần mà các bạn gì ạ Các bạn tập trung gì À các em dựa vào cái phần tài liệu chị gửi tặng sau mỗi buổi học các bạn làm nhá Thế thì nhiều bạn sẽ bảo là Chị ơi em còn đi học ở trên lớp em học nhiều môn lắm Các kiểu các kiểu Chị chỉ nói như thế này Tất cả những cái phần video clip chị sẽ để lại cho các bạn Để các bạn cấn lịch em có thể chủ động xem lại Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là cái thời điểm mà chị học cùng với các bạn Là cái thời điểm hầu như các bạn đều đã được nghỉ để ôn thi rồi Và chúng mình sẽ học vào cái giai đoạn là buổi tối Thế nên thường sẽ không trùng với lịch các em đi học ở trên trường đâu Yên tâm là như vậy Tốt hơn cả ấy, là đối với những cái khóa học trực tuyến như thế này Chúng mình nên tham gia trực tuyến Để chúng mình có tinh thần hơn Chúng mình hứng khởi hơn Và chúng chúng mình có những cái người mà đồng hành cùng với chúng mình ấy Nhìn thấy bây giờ nhìn thấy mấy trăm đối thủ đang học trăm thế kia làm sao mà mình lười được Kiểu vậy Mấy trăm đối thủ trăm thế thì làm sao mà mình lười được Đúng không? Chị chỉ nghĩ đơn giản là như thế thôi Và cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn tầm giữa và cuối tháng 6 Tức là chỉ còn độ 1-2 tuần nữa là các bạn thi rồi Nên chị nghĩ rằng là không có cái lý do gì để ngăn cản cái việc chúng mình ôn tập và học ở trong cái giai đoạn đấy cả Chị nói thật Còn nếu mà các bạn cảm thấy là vẫn như thế vẫn chưa đủ thuyết phục Thì chỉ có cái lý do giải thích là vì các bạn lười thôi Chấm hết Nhá Chỉ có là các bạn lười thôi Chấm hết Nhá rồi, và thêm một cái nữa các bạn sẽ lưu ý này Chị đã nói rồi Ngày hôm nay là ngày tri ân đặc biệt Và chính vì là ngày tri ân đặc biệt Thế nên hiện tại Học Văn Chị Hiên đang có một cái món quà Gọi là món quà dành cho các bạn đấy Đó chính là món quà tri ân Các bạn có thể ghép nhóm với nhau để đăng ký Được không ạ? Học phí bình thường của chúng mình hiện tại đang là 699k cho một bạn đúng không? Nhưng ở đây nhá, là ghép nhóm ở đây là năm bạn sẽ rủ nhau cùng đăng ký thì học phí sẽ giảm xuống là 599k. Điều này hoàn toàn khác với cái việc là các bạn học chung nhá. Rất là nhiều bạn năm vừa rồi cứ đăng ký chung với một bạn nữa, hai bạn nữa Thế xong rồi cuối cùng bị mất nick không được giải quyết này Rồi thì bắt đầu cãi nhau, tranh cãi nhau, đánh cãi chửi nhau này Rồi bị người ta lừa tiền thế này thế kia Rồi tìm về học văn chị Hiên để ăn vạ, khào thét các kiểu Mà lúc bấy giờ là giai đoạn cuối rồi Đấy chị nói thật Thế nên chị nghĩ rằng tốt nhất là mỗi người tự sắm cho mình một khóa học mỗi người đăng ký riêng để cái việc học hành, nhận tài liệu, làm bài tập, mọi thứ nó được chủ động. Chứ đừng có nghĩ rằng là bây giờ mình, ôi em phải tiết kiệm thế này thế kia chị ạ. À. Đây là cái khoản đầu tư chị nghĩ là sẽ là cái khoản đầu tư đáng giá nhất cho các bạn ở trong cái giai đoạn cuối này trước khi các bạn bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đấy. Thế nên chị nhắc lại một lần nữa, ghép nhóm ở đây là năm bạn, mỗi bạn một nick riêng, mỗi bạn một tài khoản riêng để các bạn học, các bạn làm bài tập, các bạn được nhận xét, các bạn lấy tài liệu Hiểu chị chưa? Còn lại ấy, không phải là cái việc các bạn 5 người đăng ký chung một cái kiểu như vậy nên các em hết sức chú ý giúp cái này giúp cho chị Đồng ý không nào Bây giờ thì khóa học cũng sắp đến ngày khai giảng rồi Và hiện tại chúng ta vẫn đang nhận tài liệu bình thường Ở trong cái group lớp học đấy Chờ đến ngày khai giảng để chị em mình chiến đấu cùng với nhau Thì trong khuôn khổ của ngày hôm nay Tạm thời chị sẽ chỉ nói đến đây thôi Bản thân chị thì nghĩ rằng là không có cái gì Nó thực tế bằng cái việc là các bạn thực trực tiếp được trải nghiệm nhá Trực tiếp được trải nghiệm Nên chị hy vọng rằng là ngày hôm nay các bạn có thể cho mình một cái cơ hội để cân nhắc Xem là chúng ta có nên đăng ký cái khóa học này và nên cho mình một cái cơ hội, một cái sự may mắn cuối cùng Để mình có thể bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia hay không Để sau này mình không phải hối hận Quan trọng nhất là mình sẽ không phải hối hận bởi vì mình đã quyết định làm rồi Nên mình sẽ không hối hận được không? Nhá Còn ngày hôm nay, buổi trưa ngày hôm nay Bây giờ chuẩn bị đã có bài nhận tài liệu rồi đấy Các em chuẩn bị uh, vào sitting bài nhận tài liệu thôi Để chúng mình có thể nhận bộ tài liệu cuối cùng Trong chiến dịch bữa trưa vui vẻ Đương nhiên là học văn chị Hiên sẽ còn mang đến cho các bạn Nhiều phần quà bất ngờ nữa lắm Và chị hẹn gặp lại các bạn Ở trong phần phát trực tiếp tiếp theo nhá Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn Chúc các bạn một ngày thứ bảy nghỉ ngơi vui vẻ nhé Bye bye